Xin chào các bạn Hôm nay thầy lấy lấy các bạn bộ môn hóa của lớp 9 Chắc là bài tập thầy ra về nhà các bạn đã làm xong rồi đúng không? Và bài sẽ đúng không bạn? À bởi vì bài đấy nhận biết mũi nitrat, mũi clorua và mũi gì các bạn nhận các bạn đã. Đấy, thì ở các nhận biết các mũi đó thì đã hướng dẫn các bạn cụ thể đúng không? Nếu bạn nào mà làm rồi thầy sẽ nói nhanh thì các bạn chú ý xem lại bài làm mình nhá thứ nhất là các bạn dùng axit chloric để nhận biết ra muối của nát đúng không các bạn nhỉ hoặc là dùng nước vui trong để ta nhận biết ra muối của nát là được rồi còn muối Caligula và Calilat thì tương tự như bài thầy hướng dẫn các bạn rồi các bạn sẽ dùng gì các bạn nhỉ dung dịch bảng ra là ra rất dễ dàng đúng không các bạn nhỉ vậy thì khi hóa học hóa học rồi thì nó không phải là khó lắm đúng không các bạn à rất, là đơn giản đúng không thế hôm nay thầy lấy cho các bạn ở ờ, tiếp tục một bài nhận biết tiếp nhưng mà lần này chúng ta sẽ là nhận biết bốn dùng dịch mũi các bạn à, đây là bốn dùng dịch mũi và chú ý rằng này à, thầy nói nếu trước khi vào hướng dẫn các bạn làm bài tập này thì sẽ có một câu chuyện nhỏ nhỏ là các bạn nghe nhá thế thì ngày trước đây có hai ông một ông là nhà toán học và một ông là nhà hóa học đúng không các bạn thế thì ông toán học và ông hóa học tất cả nhau là môn toán thì tốt hơn môn hóa rồi môn hóa thì tốt hơn môn toán rất nhiều vấn đề rất nhiều vấn đề tranh luận đó hay gọi là tranh luận đó là các bạn đừng như thế thế thì sau đó thì ông hóa nói thế này ừ ông các anh nhé một cộng một bên toán thì một cộng một luôn luôn bằng hai đúng không nhưng bên hóa chúng tôi ấy, một cộng một có thể bằng một đấy thế thì ông toán là thật sao có thể như thế được tại sao một cộng một cùng một được đúng nhỉ thế thì ở đây là sẽ có ngày đó mà nào là một cộng một bằng một đây các bạn này các bạn chú ý nhá ví dụ thể là ví dụ nhá ví dụ ở đây là ví dụ CaO cộng CO2 để tạo thành CaCO3 à, vậy đây chính là một cộng một bằng bằng một đây các bạn nhưng trong khoa học lượng tử đúng không các bạn nhỉ không đúng không các bạn vậy chứng tỏ ra, chứng tỏ rằng ông hóa của lý đấy chị nhỉ à đây chẳng qua là một câu chuyện vui thôi các bạn nhé để như các bạn nào các bạn nhỉ, các bạn học tập tốt hơn thôi nhé chứ không phải là thực tế đâu nhá các bạn đều như thế và bây giờ thì quay lại bài tập là hướng dẫn các bạn nhận biết dung dịch của bốn dung dịch mũi à. thế thì ở đây bài này gồm bốn dung dịch mũi thì đó là những dung dịch nào các bạn quan sát kỹ để phải xem thì ta quan sát kỹ được đúng không nhỉ ở đây là gồm bốn thuộc tính mũi nào các bạn các bạn thấy rõ chưa chắc là rõ rồi đúng không à đúng rồi gồm dung dịch kali được là đấy dung dịch gì nữa à dung dịch magie magie sulfat này rồi natri clorua này và kali các bạn nào bây giờ thì các kim loại của mỗi mỗi kim loại mang lên là có thể làm tạo cái không tan đúng không còn lại các kim loại khác thì hầu hết là phải tạo nguyên ta do đó ta nhận biết chủ yếu ta dựa vào gốc axit đấy vậy thì ở đây như hướng dẫn trước thầy hướng dẫn các bạn rồi đúng không chúng ta sẽ nhận biết bằng qua gốc axit thế ta quan sát xem này đây có gốc axit nào thì ta thấy đây có gốc axit là NO3 rồi CO4 CL CO3 đấy vậy thì để ý nhận biết ra các gốc này các có những cái nào nó làm thứ rồi các bạn chưa à hướng dẫn rồi đúng nhỉ muốn nhận biết ra mỗi các gốc các con hát thì có nhiều cách nhận biết lắm đúng không một có thể dùng HCl tức là dùng axit bởi vì gốc CO3 là axit yếu nên các bạn cứ cho axit vào thì hiển nhiên axit sẽ tác dụng mình như này đúng không ạ còn các cái này nó gần như là không nhưng mà nhớ nhá bây giờ ta không cho asterisk được đâu asterisk có thể tác dụng với HRNCl đấy đúng ạ. vậy ở đây ta chỉ dưới hạn là acid như nào các bạn ạ? gần với acid này nhẹ hơn mạnh một chút thôi được chưa vậy thì ở đây muốn nhận biết ra K2CO3 thì chúng ta dùng dùng thuốc thử đầu tiên đó là HCl các bạn để được chưa hoặc bằng cách khác đó không là để tạo thành cái gì nhỉ mũi kết tủa và mũi này không được tủa thế các bạn sẽ dùng là gì đó à ma dê tờ luôn chẳng hạn à, đấy thì cũng được các bạn lưu ý như vậy vì ma dê luôn thì tạo kết tủa cái này còn hai cái ba cái không tạo kết tủa đấy nó không tạo kết tủa thì hiển nhiên rằng là là ta lại được được k hai c vào vậy ta sẽ dùng thuốc thử như thế được chưa các bạn ở bước hai chúng ta sẽ làm thế nào bước hai là thế nào thế thì còn được là KNOA này rồi MGL4 NaCl e e vậy còn ba gốc thì gốc này cái nào phải cái tuổi dễ là cái Á à thì ở đây gốc SO4 tạo cái tổ, đúng không bạn nhỉ dạ. mà muốn là cái tuổi tạo cái với cái gì với ba gì do đó ở đây ta được dùng là với ba gì cả tuổi à. thế thì bây giờ ta lại đặt ra vấn đề đặt vấn đề thế không tạo kết tổ với SO4 mà tạo cái tổ với magie có được không được các bạn ạ được không nhá được quá đi vì magnesium magnesium là kết của đúng không vậy muốn tạo được magnesium thì chúng ta có gì cả rồi à, ta phải cho e nào ha các bạn à, đấy. vậy có rất nhiều cách nhận biết đúng không ạ vậy thuốc thử đây ta lựa chọn rất nhiều ở đây sẽ dùng KOH rồi BAOH hai lần BANO3 tất cả hai lần rồi CAOH tất cả hai lần đây rất nhiều lựa chọn thuốc thử tùy các bạn thuốc thử nào cũng được các bạn nhé còn đến đây đến khi còn nhận biết hai góc này thì đành phải dùng duy nhất một hóa chất làm vết thương các bạn ở các bạn nhớ không nhỉ à chắc nhớ đúng không à và à duy hóa chất đó là bả mì từ là này các bạn nào quên cái công thức là a l n o ba là làm thế nào các bạn chắc là các bạn học quên đúng không à đúng rồi có các bạn nào chưa sao học cả đúng không bây giờ ta học làm một chút là được đúng không thế thì như này nhiều bạn tâm sự với thầy này, này khi học khóa nếu không học từ đầu bây giờ học khó lắm thầy ơi rồi em mất gốc rồi chẳng học được đâu thế thì thầy nói các bạn thật sự ra mà nói trong cuộc sống chúng ta không cái gì là muộn các bạn nếu như sẽ là muộn mãi mãi đối với những người không bao giờ bị cố gắng còn sẽ là luôn luôn không bao giờ muốn đối với những người biết cố gắng cao vậy nếu chúng ta đã cố gắng rồi thì không lúc nào không học giỏi lại được không lúc nào học một được các bạn nhé vì vậy nếu như các bạn đã nghĩ rằng là không theo dõi văn hóa là một sai lầm dù các bạn đã mất gốc rồi nhưng nếu các bạn cố gắng các bạn quyết tâm thì việc học giáo văn hóa theo quan điểm này rất đơn giản rất bình thường các bạn ạ và trong quá trình học các bạn lưu ý rằng là có một điều độc ác nhất của cuộc đời này các bạn biết điều gì không à đó là thời gian các bạn ạ thời gian cướp đi tất cả lấy đi tất cả những gì của chúng ta thời gian lấy đi tuổi trẻ lấy tuổi thơ lấy đi rất nhiều mà ta không thể quay lại được đúng không có những bạn đã đánh mất một khoảng thời gian rất dài không học văn hóa bây giờ cũng một chút thôi đúng không thì bây giờ qua lại học cũng không sao cả à, chúc các bạn sẽ tiếp tục học tốt văn hóa và thầy sẽ cố gắng sẽ đồng hành cùng các bạn trong quá trình học nhé bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn trình bày bài Đấy. rồi ở đây bây giờ bước một chúng ta cũng như nào các bạn nhỉ à, lấy một dung gì vài ml dùng để thử à, các bạn lưu ý nếu có câu này đổ hết vào một thứ thì bây giờ ta nhận biết làm sao nhận biết để làm cái gì đúng không các bạn nhỉ vậy câu này không phải là có nhớ nhá thầy luôn cho gì gì đấy à ta dùng HCl để thoải mái đúng không vào cả bốn mẫu tử đấy. thì thấy thấy cái gì các bạn nha à thấy là có một mẫu tử là có khí thoát ra đúng không và đó là mẫu tử được K2CO3 ta có là có một mẫu tử được à, có một độ thử như thế nào là có khí thoát ra xin lỗi à, có một mẫu thử có khí thoát ra thì được cái gì đấy các bạn nha à được dung dịch K2CO3 vì sao nha à vì HCl cộng K2CO3 để tạo thành KCl cộng CO2 cộng H2O đây là chúng ta trả lời ba người còn lại không có hiện tượng gì cả đúng không ừ, đúng rồi ba mẫu thứ còn lại còn lại không có hiện tượng gì được cái gì đấy các bạn nhỉ à đựng gì đấy được dung gì e k n o 3 này rồi magie sunfat này thứ gì đấy các bạn nhỉ natri từ là đấy là xong bước một ta nhận biết một chất rồi đúng không bây giờ bước hai chúng ta sẽ nhận biết gì các bạn nhỉ dùng BACH cái nào hát để nhận biết ta mà để dùng phát rồi ta sẽ thực hiện thực hiện nhận biết hiểu không à ta sẽ nhận biết nào đây nào là cho cái gì vào ừ. cho dung gì BaCl2 thì nó quen thuộc đúng không bạn nhỉ? Thì biết ta gốc sulfat à, vào 3 đựng gì à à đựng dung dịch MgFO4 vì sao đây à tao có vì này vì vì vì sao nhá à vì BaCl2 cộng MgFO4 để tạo thành BaFO4 cộng MgCl2 hai màu không có hiện tượng gì đứng dùng thuốc thử gì đấy các bạn nhỉ bảy nitrat đấy cứ mà nhận cái gốc nitrat và gốc clorua các bạn cứ nhớ lại là dùng bảy nitrat cũng được đó cho dung dịch bạc nitrat vào hai mẫu thực còn lại hai mẫu thực còn lại thấy không thế nào đây à, có một mẫu thử tạo kết quả trắng đừng cái gì các bạn nha đừng là NaCl vì sao nhá à vì ba nitrat này cộng với NaCl để tạo thành ba clorua cái này kết quả cộng với natri được ra một thứ còn lại không hiện tượng gì một thứ còn lại không có hiện tượng gì đựng dung dịch dung dịch các bạn nào ca của bạn là các bạn thấy để cho các bạn nhỉ à rất dễ đúng không ạ còn bây giờ thì thầy sẽ chuẩn bị cho các bạn một số bài tập về nhà được chưa các bạn nhỉ à, thế thì trước khi bài tập về nhà thầy nói các bạn điều là trong quá trình học tập nhiều bạn ừ, thấy khó thấy ngại thật sự các bạn trong quá trình học tập mọi công việc trong cuộc sống thì việc học là việc khó nhất các bạn và vất vả nhất nhưng cũng là mình vàng nhất đúng không vì vậy mỗi bạn chúng ta hãy có cố gắng thế nào đấy có một nghị lực vượt khó thật tốt để có thể vượt qua được những khó khăn trong học tập để trở thành những học mà học trò học giỏi đúng không thế nhiều bạn nói với thầy là à, học giỏi để làm cái gì à, học giỏi bây giờ cũng có được cái gì đâu nhiều phụ huynh nói với thầy là ôi ôi con tôi học giỏi học giỏi nhưng mà học ra trường không biết làm được làm gì ừ, các bạn chú ý nhé, không phải học thứ nhất chúng ta học để làm gì học để vì đấy là đã con ta niềm vui đấy. ta học bởi vì ta vui đấy, các bạn tưởng tượng rằng nếu một ngày nào ta chẳng được học cái gì cả thì họ vui không à buồn lắm các bạn đúng nhỉ vì vậy học là ta thấy vui ta học đó là thứ nhất cái thứ hai học là để ta nâng cao tư duy óc suy luận sáng tạo để vận dụng những điều ta học vào trong thực tế cuộc sống đúng không nhiều bạn nói nhiều bố mẹ họ phụ huynh nói với thầy là này học sau này con cũng đi công ty con tôi học giỏi cũng đi công ty mà không giỏi cũng đi công ty rồi nhưng mà các bạn lưu ý rằng cái đứa nó học giỏi nó đi công ty thì nó làm cái hiệu năng xuất hiệu quả cao hơn cái đứa không học giỏi rồi đúng không nó óc suy luận hơn nó phấn đấu để làm tổ trưởng tổ phó rồi như thế nào là ấy phấn đấu làm tài quản đốc đúng không làm quản lý những người không học các bạn lưu ý nhá vì vậy học bên cạnh học còn để làm gì nữa à có kiến thức rồi chúng ta vận dụng tế là làm cái gì cũng thấy dễ cả được chưa và sau này nếu có con cái các bạn còn có khả năng thế nào các bạn nhỉ dạy để con cái hướng dẫn con cái học đúng không chẳng lẽ sau này khi có con rồi lại để lại cho con cái lịch, biết cái lịch sử của mình học không tốt là các bạn điều đó là điều cũng không tốt mà khi con biết lịch sử của mình học không tốt rồi thì sau này liệu con nào mình nói con nghe không à rất khó các bạn nhé à các bạn chú ý như vậy bây giờ thầy sẽ chuẩn bị bài tập về nhà các bạn nhé và đây là bài tập về nhà thì chuẩn bị cho các bạn các bạn chú ý nhớ về nhà vận dụng vào bài cũng đã làm các bạn làm bài tập nhé thầy tin rằng tất cả các bạn sẽ làm được bài tập này đúng nhỉ và mong rằng tất các bạn hãy cố gắng cố gắng cho học tập đừng quên câu thầy nói không bao giờ là muộn đối với những người luôn luôn cố gắng và kết quả nó sẽ không phụ lòng những người biết cố gắng các bạn tin điều đó và trước khi muốn làm được điều đó các bạn hãy tin vào chính bản thân mình sẽ làm được Đấy. chúc các bạn sẽ học tập thật tốt môn hóa học các bạn nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận những video mới nhất nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo